chuẩn hơn để giúp đỡ được nhiều người hơn anh em nhé thì trong buổi sáng ngày hôm nay thì mình sẽ đi chia sẻ cho em về một cái bộ đề và đường cầu lô khung thì uh, trước tiên đi về phần chốt số thì mình sẽ điểm qua cái kết quả của chúng ta ngày hôm qua thứ sáu ngày 15 tháng 7 năm 2022 này đặc biệt của chúng ta về 14 chạm 1 chạm 4 tổng 5 càng của chúng ta là càng 1114 anh em nhé thì cũng trong cái buổi hôm trước thì mình có chia sẻ cho em về một cái đường cầu đài lui tuần của ngày chủ nhật từ ngày 11 tháng 7 và đường cầu lô khung của chúng ta chơi từ thứ hai đến thứ tư thì về cái đường cầu đề lui tuần này của chúng ta thì à, chỉ ăn được cái đầu một này thôi anh em nhé chỉ ăn được đầu một này thôi thì ngày hôm nay mà anh em nào mà theo nữa thì chúng ta đánh ba cái số này cho mình 13 15 và 19 ngày hôm qua thì đề của chúng ta thì về 14 thì chúng ta ăn được cái đầu một phải không ạ lô khung 3 ngày thì không phải nói rồi lô khung của chúng ta thì từ ngày thứ hai thứ ba thứ tư thì chúng ta đã ăn được cặp 2772 anh em nhé ngày đầu tiên thì chúng ta đã ăn được con 72 này ngày hôm sau thì chúng ta ăn được con 27 hai nháy thì chúng ta ăn được cả cặp còn về phần đề của chúng ta thì cái hôm nó về con 51 này anh em này ngày 12 nó về con 51 này thì hơi tiếc phải không ạ thì ngày hôm qua thì nó ra được cái đề 14 thì chúng ta chỉ ăn được cái đầu một này thôi đó ăn được cái đầu một này thì cũng chúc mừng anh em nào ở trên kênh chúng ta ăn được cặp lô khung 3 ngày của mình là 2772 và cái đề đầu một trong cái dàn ba số này thì chúng ta chưa chiến thắng được cái dàn ba số thì mình cũng khuyên anh em là đánh đủ 10 số cái đầu một này thì quá là tuyệt vời rồi cũng cảm ơn 267 người đã like video cho mình và cảm ơn 4.900 người đã xem thì mình cũng chúc tất cả anh em ở trên kênh chúng ta thật nhiều may mắn thành công trong cuộc sống anh em nhé anh em nào mà ăn được cái đề đầu 1 và ăn được cặp lô khung 2772 thì để lại cho mình một nút like và một cái bình luận dưới phần video ngày hôm nay anh em nhé thì à, mình cũng mong muốn là đạt được khoảng tầm 400 like và cái lượt xem nó cũng khá khá hơn để mình chia sẻ được nhiều cái đường cầu hay hơn anh em nhé thì cũng không muốn làm mất nhiều thời gian của anh em nữa thì trong buổi uh, sáng ngày hôm nay thì mình sẽ đi chia sẻ cho anh em về một cái bộ đề của chúng ta 8 số thì mình lấy 4 tuần gần nhất để chia sẻ cho anh em em để ý đây cho mình thứ sáu hàng tuần anh em nhé ở giải 3 con số đầu tiên và con số thứ hai bộ số thứ hai giải 3 này thì chúng ta có đề lui tuần thứ sáu anh em nhé thì chúng ta có bộ đề 04 Bộ đề 04 của chúng ta thì có 040 này 090 545 và 595 Đường cầu này của chúng ta thì chỉ có 8 số thôi Để chúng ta lui tuần lấy thứ 6 ngày 17 tháng 6 này Thì chúng ta lui đến thứ 7 tuần sau Thì mình sẽ đi test cho anh em nhé bộ đề 04. Ngày đầu tiên đề về 90 thì chúng ta đã ăn được con đề 90 này trong bộ đề 04 này, ăn luôn ngày đầu tiên. Khi ăn xong thì chúng ta lại đợi thứ 6 hàng tuần cho mình. Chủ nhật này. Thứ hai. Thứ tư. Ngày thứ năm này, ngày 23 tháng 6 này tiếp tục ăn được đề về 40 thì chúng ta ăn được con đề 40 trong bộ đề 04 phải không ạ hai lần trên một tuần thứ sáu ngày 24 tháng 6 này của chúng ta thì có bộ đề bộ đề 44 bộ đề 44 này của chúng ta thì có 44 này 99 này 494 để chúng ta lùi tuần thứ 6 ngày 24 tháng 6 này ngày đầu không ăn này ngày thứ hai này ngày thứ ba sang ngày 28 tháng 6 thứ ba ngày 28 tháng 6 đề về 49 thì chúng ta đã ăn được con đề 49 này trong bộ đề 44 này đó tiếp tục phiên xong ta lại đợi đến thứ sáu anh em nhé 92 này 39 Thứ sáu ngày mùng 1 tháng 7 này Của chúng ta thì có bộ đề 14 bộ đề 14 bộ đề 14 của chúng ta thì có 141 191 646 và 696 để chúng ta lui tuần thứ 6 ngày mùng 1 tháng 7 này ngày đầu không ăn này ngày thứ hai ngày thứ ba ngày thứ tư sang ngày thứ năm đề về 96 thứ tư ngày mùng 6 tháng 7 này đề về 96 thì chúng ta đã ăn được con đề 96 này trong bộ đề 14 đó tiếp tục khi xong thì chúng ta lại đợi đến thứ sáu hàng tuần cho mình thứ năm này ngày mùng 7 tháng 7 này đề về 96 này ăn tiếp con đề 96 hai lần con đề 96 anh em nhé thứ sáu ngày mùng 8 tháng 7 thì chúng ta có bộ đề 05 bộ đề 05 của chúng ta là 050 này không không và 55 cái này là bộ đề kép anh em nhé không 050 và 0055 để chúng ta lui tuần thứ sáu ngày mùng 8 tháng 7 này. Ngày thứ nhất không ăn này. Sang ngày thứ hai. Ngày thứ ba. Sang ngày thứ tư. Sang ngày thứ năm. Thứ tư ngày 13 tháng 7 này, đề về 55 thì chúng ta đã ăn được con đề 55 này trong bộ đề 05 của chúng ta khi xong chúng ta lại đợi đến thứ sáu anh em nhé thứ năm đề về 50 thì chúng ta cũng ăn được con đề 50 này trong bộ đề 05 hai lần trên một tuần Khiên xong thì chúng ta lại đợi đến thứ sáu hàng tuần cho mình thứ sáu tuần này của chúng ta ngày 15 tháng 7 thì chúng ta có bộ đề 03 anh em nhé bộ đề 03 bộ đề 03 này bộ đề 03 của chúng ta thì có 030 080 535 và 585 thì cái đường cầu này của chúng ta thì chỉ có 8 số thôi bộ đề này của ta chúng ta để 03 thì có 8 số thôi anh em nhé đề nuôi tuần của ngày thứ sáu anh em nào trùng cầu kết cầu thì chúng ta vào tiền không trùng cầu kết cầu thì thôi không có gì là chắc chắn 100% cả thì cái cá nhân của mình sẽ bắt cho em là cái chạm cứng là chạm 3 anh em nhé thì mình sẽ chốt luôn cho anh em cái đường cầu lô khung anh em nhé lô khung thì anh em biết rồi phải không ạ lô khung của mình thì chia sẻ cho anh em thì uh, có 6 cái video thì chúng ta đều ăn cả 6 video về cái đường cầu lô khung đó nên là anh em tự tin vào cái cặp lô khung này cho mình còn đâu anh em nào mà không trùng cầu trùng kèo thì chúng ta có thể dừng lại tham khảo thôi còn về cái đường cầu đề lôi tuần thì mình sẽ bắt cho em là cái chạm 3 là chạm cứng anh em nhé bộ đề 03 thì chúng ta chỉ có 8 số anh em nào trùng cầu với mình thì anh em vào tiền không trùng cầu thì thôi chúng ta có thể đi kênh khác chúng ta tham khảo bởi vì những con số này chỉ là dự đoán thôi nó ra thì là may mắn nó không ra thì thì chúng ta thì tham khảo hoặc coi như chúng ta đen đấy còn chả có ai chắc chắn là 100% là những cái đường cầu này nó ra nên là anh em cân đối làm sao vào tiền nó hợp lý là được thì cái đường cầu đề lui tuần ngày thứ sáu này chúng ta lui đến 22 tháng 7 cho mình em nhé và cái đường cầu lô khung này của chúng ta khung trong vòng 3 hôm từ thứ bảy chủ nhật thứ hai cho mình 16 17 18 đó thì nói riêng về cái đường cầu ờ, đề lui tuần của chúng ta cái đầu một ý, và ba con số đấy chúng ta nuôi đến ngày 17 cho mình anh em nhé thì nó đã ra được cái đầu một này rồi thì anh em một là anh em nuôi ba con kia hai là anh em bỏ nuôi cái bộ đề 03 này cho mình anh em nhé thì mình cũng mong muốn là cái đường cầu mình chia sẻ này cho anh em thì nó cứ ờ, nổ đều anh em nên nhớ rằng là những bộ đề là nó chỉ có 8 số thì cái tỷ lệ ăn nó rất chi là thấp nên là anh em cân đối làm sao vào tiền cho nó hợp lý nó ra thì không sao nhưng mà nó không ra thì chúng ta lại mất cốc trà đá cốc nước bao thuốc nên là anh em cân đối hợp lý vào tiền cho nó ok anh em nhé thì mình cũng xin kết thúc video đây chúc anh em trong buổi chiều ngày hôm nay chúng ta tương bừng luôn hẹn gặp anh em buổi quay số chiều nay